Chính vì lý do này mà thiết bị loa JBLS 3500 chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn có được trải nghiệm âm thanh đỉnh cao nhất. Bên cạnh đó, một điểm cộng không thể không nhắc đến đó chính là việc dễ dàng phối ghép với nhiều âm ly. Bạn sẽ thoải mái lựa chọn những dòng âm ly đúng sở thích của mình và từ đó sẽ có những phút giây giải trí trọn vẹn nhất.